lên em lên em anh máu anh máu anh máu anh máu anh máu anh thử anh thử ra mà đi đi đây lục anh máu anh máu anh máu anh máu anh máu anh thử anh thử ra mà đi đi đây lục thằng mic này chơi đâu có chơi nhiều đâu chơi đổi đổi cái chơi liên tục cho nó vui chơi 5 năm xong rồi thì lại chơi đơn đơn xong rồi Việt Nam mà lại qua nước ngoài chơi nước ngoài xong rồi chơi nước khác cũng như vậy chứ chơi một cái nó chán lắm đặt anh em nhá đặt anh em nhá à, hiện tại mình là đơn thì mình đang đại cao thủ đại đại cao thủ đại cao thủ đánh đơn còn nó năm năm thì không nói à năm năm tháng năm đánh này một đánh cái này lâu lâu lắm rồi mới chơi đơn việt nam mà lâu lắm rồi red chưa không phải lá à? ra ra ra ra không lá biết ngày vậy em em à. sao thà nó bị lắc bây giờ liền à giờ cái quay này cái quay này, đúng mà nó nó nó không có gần mình vô gần mình à anh yếu xuống anh yếu xuống rồi đâu rồi ừ. ở đâu rồi em em em anh anh bọc lên không không bọc bọc bọc bọc được á anh bọc lên à, đánh đánh dưới đang đánh dưới à ôi ngon quá vậy ngon ờ ờ ờ, ờ. làm dễ rồi Ôi nãy anh Hiếu ra hết áp nhiều quá vậy Hả? Sao? Nãy nãy nãy nãy cái pha kia ra hết áp nhiều quá Em bị hỏng áp quá à, Đi sai rồi, à, đi sai rồi, xuống rồi à. Sao không? Hai, hai, hai, hai Ôi, thấm rồi à Hai giọt kìa trời ôi con thằng thằng tay ra em nè thằng tay ra em nè nhiều đây nó nạp chính nha bị cấm uh, bị banh hết rồi nha anh em ơi Ờ, cần gì tu là nó khóa đâu anh em đâu đâu nhất thiết là phải tu mới khóa đâu mình chơi nước ngoài mà nói chung mà ai mình chắc chắn là đi chơi nước à, ngoài là dễ thôi nhưng mà nó mà biết mình mà không không phải người nước nó là nó quá à anh thành go cô bơ em anh ơi thôi em nghĩ có người bay thằng bay nha ta thằng ờ, người ta lên rồi sai rồi từ từ từ từ thằng góc ôi cái quỳ nó dồn đĩa ra yeah, để luôn đây này nè không lát nha đó. Dạ. nó lấy rồi nó thấy anh rồi thấy anh rồi bị xảy ra kìa coi thằng phái coi thằng phái máu à máu à đấy rồi à ôi pha đó mình quy quy không đủ tầm mấy anh em sao di chuyển quốc gia cũng phải cách ly bảy ngày nha đừng quên em ơi sao hết hôm nay không biết tại sao mấy ông video lại ấy ơi ơi hoài hoài quá đầu phát nó đi rồi nó đi rồi nó lên dưới anh này coi coi coi coi trả em mày mọi người nó không được tại con sợ ai ê, ê, có ông đây sai trong blue em ba ngày cứ mà bỏ đồ nó hiếp rồi nó lâu ngày lâu rồi rồi rồi Này, con á, con mà xa mà cầm đề xa mà kim thủ mới đánh được anh em nhá còn mà đề xa mà vương kiếm mà đánh không lại đâu đánh tay nhanh lắm Ôi ơi, xuống anh Hay quá anh em Dây chơi nè, dây chơi nè Dây chi à dây chi rồi à? Em đang xuống được à? nãy rồi, nãy Đây băng trụ đi mọi người, băng trụ đi, băng trụ đi Dây chi nha Nè nè nè nè nè nè nè Sao đâu, sao đâu, sao đâu Nó hit chưa, nó hit chưa Lên nè, lên nè, lên nè, em em em Bây giờ ghé sai á, bây giờ Sai hả? À? bà blue bà blue rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi có đây sai nha có đây sai nha anh em anh em đó bỏ đó bỏ nào có canh hai anh em mình không rồi cái sai chơi này dễ rồi kịp ờ, không lên kịp không không kịp không kịp không kịp không kịp lên đây cứ lên đây cứ lên đây cứ lên đây con boss lên đứng đây boss à ừ rồi bỏ để nói hai boss này ha à, hôm nay mình chơi Việt Nam anh em hôm nay ngày mai ngày mốt mình phải chơi Việt Nam đi ra biển sẵn gọi Rồi, rồi Được đấy, đấy Dạ Bỏ, bỏ, rầm đi, rầm đi, rầm đi, rầm đi Ôi tiền đây nhiều nha Đang đi ăn xong rồi về luôn rồi Xong rồi về luôn dành cái anh ra bỏ này bỏ bỏ ai bỏ đi rồi bò giờ giờ thôi giờ giờ mình giác uh, giờ uh, à thôi để từ đầu luôn vậy nhìn này chứ thôi game này lên vậy này luôn cho luôn à ê, ê, em em em em em dạ, lũ xong sẽ giả từ từ á con lưu cái đó con lưu à rồi sai rồi sai rồi sai chơi nè chơi nè chơi nè chơi đây à đây à đây à từ từ từ có thằng ờ, có thằng kia có thằng kia à còn thằng kia luôn ra ơi xuống nè xuống nè lên em lên em anh em tôi đâu dạ dạ Ê, tao lag rồi, tao lag sao rồi, tao lag sao rồi Ơ Để men, để men Sứ giả đây em ơi, sứ giả đây, sứ giả trước Ôi Vô nè, vô nè, vô nè, vô nè anh em Đăng lên Wow, lên nè, lên nè, lên nè, lên nè, lên nè Lên em, lên em Anh máu, anh máu, anh máu, anh máu, anh máu Anh đỡ, anh đỡ ra mà, đi em đi đây Lục Anh máu, anh máu, anh máu, anh máu, anh máu Anh đỡ, anh đỡ ra mà, đi em đi đây Lục Thằng mic này quan wow, muốn món nhân trung đội nữa em á em ờ, đánh như đánh rơi quá bị đòn rồi đó toàn phèo với toàn gọi lên đây đây đây sĩ gà sĩ gà sĩ gà chơi nhau không cái này thuộc sống thuộc do lên nè lên nè lên nè lên nè em này lấy top ấy mình để dùng mình chỉ bốn hơn nha chỉ bốn hơn nha đây à đầu thế bốn lên anh sứ à ôi cái ông mình mê không đi đâu dây xin kia nè dây xin kia nè dây xin kia nè sao không lấy nhẹ cái vào nó rồi giờ đi mình lấy mà Double kill Buồn quá mọi người ạ, à. ghét luôn mà Anh em biết cái chỗ đồ mình Dominus đâu Mình đang bị chửi đó anh em Ờ, mình đang chơi Việt Nam anh em nha Mình đang chơi Việt Nam Bên uh, Trung Quốc bị uh, bị quá nứt rồi Bị quá, bị quá Thằng Mít, uh, thằng Mít nó xài tu được quá Mít này, nói vậy Mít vỡ vẩn Nói vậy, anh nói vậy người ta cho em cái gì bây giờ Bây giờ em bị decline quá trời Thế, thế, thế vì, vì sao bị khóa thế vì sao bị quá đó dạ. chú có là một một cái lời giải thích nào không đen đen cứ đen mà làm gì có đéo đen mà bị khóa anh em đúng công nhận không anh em có công nhận tôi một điều là vì có đen mà bị khóa chửi nhau không chửi nhau ờ trôn không trôn mà bị khóa đích chỉ có là xe tun thôi có gì có xe tun vô vẩn mít là mít vô vẩn dạ anh em ơi để để lâu anh ơi tao nói thế thôi chứ ờ, thằng này đi nó đi chửi nhau với mấy thằng trung quốc là bị khóa anh em ôi đã chửi nhau rồi có gì thư đi rồi dạ, anh em ơi ra ba gon anh em ba gon là quên ba rôn gì ba lên en bà nguyên ba rôn gì à để nó ba rôn gì amk hết rồi thiếu bị đuổi học à à, không bị đuổi học anh em ơi thằng mít bị thôi nha tôi không bị nha tôi mẹ học sinh nghiêm túc gọi là đã từng được học bằng bên trung quốc rồi không không có bị uh, đuổi học sao đuổi học được thằng mít bị thôi thằng mít bị thôi anh em nhá nhưng mình không bị mì là con gái anh cho nên mình phải nhẹ nhàng với uh, cho luôn con lưu luôn rồi winner winner winner winner game đầu ngày được kiên cảnh rồi ok à, mình đang đua với à, cô cô dô tè nha đang đua với cô dô tè rồi anh em nha anh em ơi